Vâng, ờ, xin chào toàn thể quý vị ờ, khách hàng. À, rất là trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã luôn luôn đồng hành cũng như là theo dõi ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Hãy à, tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng một lượt like, một lượt chia sẻ hay là đăng ký vào kênh của chúng tôi để là người đầu tiên nhận được những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô kênh Anh. Tất cả những đăng ký của quý khách đều được chúng tôi đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định Quay à, trở lại với chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay Ô tô Kinh Anh trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Đức Đó chính là chiếc Mercedes C200 bản CGI số tự động máy xăng 1.8 Chiếc xe này à, sản xuất năm 2010 Xe đăng ký tư nhân chính chủ à, Xe cũng đã được trang bị à, phanh ABS Phun xăng điện tử camera lùi và cảm biến lùi. Nói đến uh, dòng xe của Đức mà cụ thể đây là dòng xe Mercedes thì uh, chúng ta đều biết đây là dòng xe uh, được uh, đưa vào cái phân khúc hạng sang. Uh, đây là dòng xe mẫu sedan được uh, đưa vào cái uh, phân khúc hạng sang rất là đẳng cấp, rất là bền bỉ nhưng mà cũng rất là tiết kiệm. Thì sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết từng phần của chiếc xe này xem như thế nào nhé như quý vị thấy thì à, toàn bộ à, thân xe mang một cái màu à, bạc đây là cái màu đẹp của dòng Mercedes C200 này đấy đây là cụm đèn pha này quý vị đèn pha đã được trang bị cái đèn pha dạng bi lông rất là trong đấy, các cái lườn xe quý vị thấy là còn rất là thẳng rất là đẹp đèn sương mù ở phía dưới đây bám đường rất là tốt giúp cho chúng ta di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là ban đêm đây trang bị cảm biến ở phía trước luôn bốn à, cảm biến ở phía trước cảm biến xung quanh xe đấy tất cả các cảm biến còn à, rất là hoạt động rất là tốt cái mặt ca lăng của nó này chúng tôi à, mua của chiếc cái xe này của một khách hàng ở rạch giá kiên giang cùng đèn pha ở bên tải cũng vậy rất là trong vẫn là đèn zin theo xe quý vị tất cả các cụm đèn của xe còn hoạt động rất là hiệu quả còn đây là bánh trước ở bên tài đây quý vị năm ờ, chấu dạng năm chấu kép vỏ xe học xe này cua lốp này tất cả vẫn còn rất là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là rách nát hay là móp méo cả với chiếc xe này chúng tôi cam kết là xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước xe vẫn còn zin như mới các cái lườn xe này quý vị các cái đường khớp nối rất là thẳng nhưng chúng tôi đã cam kết là xe không hề có đâm đụng không hề có ngập nước tất nhiên rồi không ai mang chiếc Mercedes này đi mà chạy dịch vụ cả xe còn được chủ xe giữ rất là kỹ Đấy, đèn sinh nhan tích hợp trên gương tất cả vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả rất là đẹp cánh cửa này cảm biến này cảm biến tay đấy. chúng ta cài đặt cảm biến tay chúng ta sẽ mở được cửa lốc cửa từ xa này đây là cánh cửa bên à, tải đấy cánh cửa trước bên tải hệ thống tapi của nó rất là đẹp vẫn còn rất là sần keo chỉ thì còn zin không hề thiếu một phân đoạn nào cả đấy hệ thống keo chỉ doang cao su ngay cả phần ở bên dưới đây quý vị không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét cả các cái tấm nhựa của phần à, tabi này tấm già các cái nút bấm vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả đấy quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy cũng rất là đẹp các cái à, tấm à, mạ chrome rất là sáng làm cho chiếc xe rất là sang trọng đẳng cấp cái tấm nhựa của nó vẫn rất là sần hệ thống nút bấm cửa kính loa đây là một chiếc loa rất là hay hệ thống bản lề quý vị thấy còn rất là sáng đây vẫn còn uh, cái tem của dịch uh, vụ uh, của Mercedes á toàn bộ hệ thống keo chỉ giòn cao su quý vị thấy vẫn là zin theo xe nhé bậc lên xuống này không hề có dấu hiệu gì là mài mòn cả vẫn là tập uh, Mercedes á, chốt khóa hệ thống ban lề của cánh cửa sau cột cũng rất là thảm rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là móc méo hay là cong vênh cả như chúng tôi đã cam kết là sẽ không hề có đâm đụng hay là ngập nước xe vẫn còn zin như mới 99% hệ thống uh, trên ga trên thắng quý vị thấy là còn rất là đẹp quay cận cảnh về chi tiết là ờ, cho quý vị thấy rõ đây chìa khóa điều khiển là từ xa chúng ta cùng à, mở máy lên xem nhé đấy quý vị thấy là máy nổ rất là êm để một lần là nổ liền hệ thống à, âm thanh của chiếc xe cũng khá là hay ổ DVD 6 đĩa đấy điều khiển ở ngay chỗ tay cầm hộp số tự động 5 cấp ra vào số cực kỳ là trơn mượt nhẹ nhàng mặt tắp lô của nó quý vị thấy các cái tấm nhựa rất là sần rất là đẹp vô lăng có tích hợp các cái à, nút điều chỉnh rất là dễ dàng cho chúng ta thao tác cũng như là vận hành chiếc xe này toàn bộ các cái đèn tín hiệu trên bảng đồng hồ vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả đầy đủ đấy các cái nút điều khiển rất là thuận tiện túi khí trên vô lăng cầm rất là chắc tay có trang bị hệ thống trợ lực đánh lái cực kỳ là nhẹ nhàng các cái tấm nhựa trên à, bảng tablo của nó rất là săn hộc đế đồ này xe cũng đã được uh, trang bị camera lùi cảm biến lùi cho nên là giúp cho chúng ta vận hành xe cực kỳ là thuận tiện và dễ dàng các cái tấm nhựa trong khoang nội thất thì quý vị thấy là còn như mới Đấy, sàn cũng đã được ờ, lót sàn 5D. Rất là dễ dàng cho chúng ta vệ sinh ờ, khi chúng ta vệ sinh xe. Có đầy đủ các cái ờ, học tiện ích nút để đồ. Xe cũng trang bị một cái hệ thống điều hòa hai chiều làm lạnh rất là sâu. Hộp số tự động 5 cấp. Ra vào cực kỳ là trơn mượt, nhẹ nhàng. quay chi tiết cho quý vị à, xem qua cái à, video clip này thì à, quý vị cũng có một cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình cần mua ô tô kinh anh luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí đặc biệt là những vị trí mà có thể ảnh hưởng đến chất lượng của xe cánh cửa sau ở bên tài đây đấy quay từ xa quay cận cảnh toàn bộ keo chỉ vẫn là zin không hề thiếu một phân đoạn nào cả sơn của cánh cửa này rất là đẹp đấy chốt khóa chốt khóa trẻ em chốt khóa an toàn ngay cái phần ở bên dưới này, phần thường xuyên tiếp xúc tiếp xúc với nước không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là cong vênh cả hệ thống tắp cực đẹp chốt khóa cực kỳ là chắc chắn dòng sedan hạng sang của hãng Mercedes mà các cái vị trí ngồi hàng ghế phía sau đó tất cả sàn được uh, lót sàn 5D nhá rất là đẹp ghế cũng đã được uh, bọc da cao cấp với cái màu kem màu sữa cực kỳ là sang trọng và đẳng cấp chúng ta cùng nhìn toàn bộ cái phần tắp lô của nó rất là đẹp đây đây là cái hốc gió ở phía sau à, làm cho cái ờ, những người ngồi phía sau cực kỳ là mát làm lạnh rất là nhanh các cái uh, nút lấy nguồn tất cả vẫn còn đầy đủ vấn đề của đấy quý vị thấy là vẫn còn đầy đủ các cái dấu dập nổi ở trên hệ thống bản lề của chiếc xe nói là xe vẫn còn zin đến 99 phần trăm xe chưa hề có một lần chạm play một led đâu xe rất là đẹp cũng bánh xe sau ở bên tải toàn bộ học rè của lốp quý vị thấy các cái tấm nhựa của nó rất là chắc chắn đấy quý vị thấy không các cái đường gân trí này rất là thẳng rất là đẹp không hề có cái hiện tượng gì là móc méo cả cả bến lùi cũng đèn hậu nổi bật với cái nền màu đỏ rất là đẹp vẫn là đèn zin theo xe cốp xe này keo chỉ của cốp xe quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ các cái tấm nỉ các cái chốt vẫn là zin nhá vẫn còn giữ được mấy cái chốt mấy này, là còn rất là kỹ phải nói là chủ xe chủ nhân của chiếc xe giữ xe cực kỳ là kỹ thường xuyên đi bảo dưỡng bảo dưỡng chính hãng luôn đấy toàn bộ khoang à, cốp của nó quý vị rất là rộng các cái uh, dàn chassis ở trong cốp này quý vị thấy không còn rất là sáng các cái uh, bánh dự phòng này đấy bánh dự phòng cũng là mâm đúc luôn mâm zin luôn trang bị đầy đủ các cái phụ kiện theo xe đấy như con đội để chúng ta có thể thay thế bánh dự phòng một cách dễ dàng toàn bộ dàn đồng và chassis ở trong uh, khoang cốp xe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 mang thương hiệu của Đức Mercedes C200 bản CGI cánh cửa trước ở bên à, phụ cũng vậy quay cận cánh và chi tiết là cho quý vị thấy keo chỉ giòn cao su vẫn là zin chính hãng nhé không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh hay là móp méo cả hệ thống tắp bì tấm da trên cánh tắp bì rồi mạ chrome các tấm nẹp mạ chrome rất là đẹp tay mà nắm mở cửa cực kỳ sáng đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng hệ thống bản lề này. đấy quý vị có thể thấy là còn đầy đủ tem nhãn bản lề rất là sáng rất là chắc chắn quay cận cảnh và chi tiết cho chúng quý vị thấy rõ bậc lên xuống ốp tấm mạ chrome Mercedes đây các cái tem nữa đầy đủ tem nhãn nhá chuột khóa này dòng xe của Đức thì được à, đánh giá là dòng xe cực kỳ là bền bỉ toàn bộ các cái hệ thống nóc xe này xe vẫn còn đăng ký đến tháng 2 năm 2022 rất là dài đấy các cái nút để à, mở các hộp tiện ích rất là nhẹ nhàng trên à, vị trí ngồi của tài xế vị trí ngồi của phụ xe rất là rộng rãi thoải mái rất là linh hoạt cánh cửa sau ở bên à, phụ đây chắc cũng không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rất là đẹp ô tô kiên anh luôn luôn quay chi tiết đặc biệt là những cái vị trí mà thường xuyên có thể gây ra ảnh hưởng đến chất lượng của xe giúp cho quý khách à, an tâm an toàn khi mua chiếc xe về là chỉ việc sử dụng luôn không cần phải trang bị thêm bất kỳ một cái hạng mục nào cả vị trí ngồi rất là rộng rãi đây là dòng xe mang thương hiệu của Đức mà dành cho người châu Âu cho nên là cái vị trí ngồi phải nói là rất là thoải mái rộng rãi không giống như là những dòng xe mà dành cho người châu Á ngồi có vẻ hơi nhỏ cũng bánh trước ở bên à, phụ đây mầm đục nằm trong kép rất là đẹp toàn bộ sơn của nó quý vị thấy cực kỳ là sáng bóng sơn zin và chúng ta cùng đi tìm hiểu phần máy của chiếc xe này nhé Mercedes à, C200 sản xuất năm 2010 trang bị cái động cơ xăng dung tích là 1.8 có cái công suất à, là 184 mã lực rất là mạnh mẽ toàn bộ quý vị thấy cốp à, nắp cabo này dàn đồng dàn chassis rất là sáng hệ thống bát bèo toàn bộ khoang máy cực kỳ là sạch sẽ khô ráo không hề có cái dấu hiệu gì là đổ dầu nhớt đổ hơi cả Đấy, các cái ống hơi các cái ống dẫn cực kỳ là đẹp như mới chúng tôi cam kết là xe không hề có cấn đụng hay là ngập nước xe còn cực kỳ đẹp toàn bộ hệ thống máy xe quý vị thấy rất là sạch sẽ khô ráo với à, động cơ xăng 1.8 cực kỳ là mạnh mẽ nhưng mà cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy Mercedes-Benz à, C200 CGI đây cùng thắng ABS này ống hơi ống giảm thanh cực kỳ là nổ rất là nhỏ rất là êm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 Giá trên đã bao gồm phí rút hồ sơ cũng như là phí vận chuyển cho quý khách hàng trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ giao xe cho quý khách tận nhà. Đang mùa dịch mà. Quý khách yên tâm ở nhà đợi xe thôi. Sau đây thì chúng ta trải nghiệm chiếc xe này ở cung đường à, thành phố Rạch Giá xem là chiếc xe vận hành như thế nào nhé. Đây chúng tôi đang à, vận hành chiếc à, Mercedes C200 ở cái cung đường đô thành phố Rạch Giá để cho quý khách thấy là chiếc xe vận hành rất là trơn tru nhẹ nhàng máy nổ rất là êm để một lần là nó liền hộp số à, tự động cho nên là chúng tôi chỉ cần lái một tay thôi cũng à, đi rất là dễ dàng đấy vừa chúng tôi vừa lái vừa quay video đó vẫn à, lái một cách rất là dễ dàng nhẹ nhàng tay lái có trang bị hệ thống trợ lực mà cho nên là đánh lái cực kỳ là nhẹ nhàng khi xe chạy có cảm giác rất là bốc rất là đầm xe đây là dòng xe thương hiệu của Đức mà cho nên là cực kỳ là mạnh mẽ bền bỉ khi xe chạy thì qua những cái ờ, đoạn gồ ghề hệ thống giảm sóc của nó cực kỳ tốt khi qua những ờ, khúc cua tay lái có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái cũng rất là nhẹ nhàng hệ thống cách âm của chiếc xe cũng phải nói là rất là êm chúng tôi đang ngồi trong xe quay không hề có cái tiếng tạp âm nào từ bên ngoài cả rất là êm chỉ với giá là 439 triệu đồng chúng ta đã sở hữu một à, xe hộp 5 chỗ hạng sang số tự động mang thương hiệu của Đức Mercedes C200 sản xuất năm 2010 cực kỳ là sang trọng và đẳng cấp